kênh Cuộc sống hiện đại. Xin chào các bạn. Hôm nay kênh xin chia sẻ những bức ảnh về môi trường công ty, các mối quan hệ trong môi trường đó, ông chủ, lãnh đạo, người làm thuê. Những bức ảnh này được mình sưu tầm lại, nên có thể bạn đã xem rồi thì xin bỏ qua. Nếu bạn đang làm thuê trong môi trường được một ông chủ tốt thì xin chúc mừng bạn. Còn nếu bạn đang là ông chủ thì xin hãy thương người làm thuê nhiều hơn. Chúng ta cùng theo dõi những bức ảnh này và bạn đang ở vị trí nào sẽ có cách nhìn về nó khác nhau.